Xin chào tất cả anh em đã đến với xem cá bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu thuộc à, hai giải đấu khác nhau à, Trận đấu giữa Chelsea và Arsenal thuộc à, vòng 15 ngoại hạng Anh à, Trận đấu này thì mình có nốt cho anh em đó là đi Chelsea đúng không? Đi Chelsea nhưng mà à, trong trận đấu à, với à, Arsenal thì thật sự mà nói thì chúng ta cũng à, có thể thấy rồi à, Cái việc à, Chelsea bị lép vế hoàn toàn trước Arsenal cũng như là một trận thua là cái điều dễ hiểu thôi và một trận đấu nữa là trận đấu giữa Juventus và Inter Milan trận đấu này thì mình ờ, cũng ờ, có cho anh em đó là đi Inter Milan theo ờ, những gì mà mình cũng đã thống kê cho các bạn với phong độ cũng như là những cái mục tiêu hiện tại của Inter Milan đúng không? Tuy nhiên thì ngày hôm qua thì Inter Milan cũng bị Juventus đánh bại với tỷ số 2-0 tất nhiên là mình cũng nói rồi cái việc mà uh, kèo đưa lên cho anh em trên kênh cũng như là kèo trong nhóm thôi không phải là ngày nào cũng như là kèo nào anh em chúng ta cũng có thể ăn được đúng không tuy nhiên thì ngày hôm qua trong nhóm của mình thì uh, tất nhiên rồi anh em uh, cũng sẽ đưa về kèo hòa được hết anh em đây ngày hôm qua của anh em chúng tôi đây đây, ngày hôm qua ở trong nhóm của mình thì mình cũng cho anh em đó là đi cái trận Liverpool ở ờ, trận Liverpool để gỡ lại trận ờ, Chelsea Liverpool 0.5 cũng như là cũng đã đẩy kèo cho anh em cái trận đấu đó là Liverpool hiệp 1 cũng như là chấp góc hiệp 1 thì anh em chúng ta cũng đã bu full ba cái ma kèo này rồi đúng không chưa kể là những trận đấu cùng giờ khác nữa như là trận đấu giữa Newcastle mình cho anh em đi Newcastle chấp 0.25 khi mà trận đấu uh, khi mà Newcastle uh, trận 1-0 đúng không? Và một trận đấu nữa đó là trận đấu giữa Manchester United và Aston Villa. À, trận đấu này thì anh em chúng ta chỉ bú được nửa kèo thôi khi mà mình cho anh em đi đó là ở Manchester United chấp uh, 0.25 khi mà tỷ số 20 cũng như là cái tài 3.5 thì anh em chúng ta bú chọn cái tài còn mất nửa tiền cái kèo MU chấp 0.25 anh em và tiếp đó đó là trận giữa đấu giữa Crystal Palace và West Ham thì mình có cho anh em đó là đi cái tài 2.5 anh em chúng ta cũng đã vú được cái kèo ở cái trận đấu giữa Crystal Palace và West Ham khi mà cái tài nó hạ xuống 2.5 đúng không đấy một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng uh, gọi là có lợi nhuận thôi tuy nhiên thì cũng là có một chút uh, rất là không được vui lắm khi mà những cái kèo mà anh em chúng ta đi cũng như anh em chúng ta tập trung theo dõi thì lại uh, chỉ thắng được một trận đấu thôi đó là trận đấu giữa Liverpool và Tottenham quay trở lại với vấn đề ngày hôm nay uh, ngày hôm nay uh, thì chỉ có bóng cỏ thôi anh em nhá chỉ có bóng cỏ thôi chỉ có những trận bóng cỏ vào lúc uh, 6 giờ 6 giờ 30 cũng như là 4 giờ 30 ở cái giải China Super League và dạng sáng ngày mai sẽ là trận đấu cuối cùng của cái vòng 13 ờ, La Liga trận đấu giữa Real Madrid và Vallecano Điều qua một chút về hai đội bóng này Hiện tại thì ờ, cả Real Madrid cũng như là Vallecano ấy thì đang có một phong độ khá là ổn định anh em Uh, Real Madrid thì uh, hiện tại đã xuống vị trí thứ hai rồi sau cái ngày hôm qua Barcelona à, chiến thắng 2-0 và họ cũng đã giành lại cái ngôi đầu bảng và đăng cách Real Madrid 2 2 điểm. Đây cũng chỉ là một à, cái điểm số gọi là nhỏ thôi vì Real Madrid trận đấu này họ chỉ gặp Vale, Vallecano, một đội bóng được đánh giá thấp hơn. Hiện tại thì cái kèo chấp đang là Real Madrid chấp Vallecano 0.75. À, Cả Vallecano cũng như là Real Madrid họ gần như là có đội hình mạnh nhất Ở phía Vallecano thì họ thiếu vắng đó là ờ, Pozo cũng như là uh, à, NTK do bị dính thẻ đỏ và bị cấm thi đấu Và bên Real Madrid cũng có một cầu thủ cũng bị dính thẻ đỏ đó là Toni Kroos cũng ờ, không được thi đấu trong trận đấu này Tuy nhiên thì đối với hàng ờ, tiền vệ của Real Madrid thì mình đánh giá là rất dày trong năm nay rồi với việc là có rất nhiều những cầu thủ trẻ cũng như là đang đá tốt ví dụ như là Trameni cũng như là Camavinga đúng không đặc biệt là có còn có đó là Van Vande nữa Van Vande là một cầu thủ à, đá tiền đạo cũng được mà đá tiền vệ cũng được anh em có, có rất nhiều những trận đấu mà Ancelotti đã đẩy vận uh, à, Van Verde lên đá tiền đạo cánh phải thay cho Rodrigo và trận đấu này chúng ta sẽ lại được xem tiếp đó là bộ ba đang hủy diệt cũng như là đang có một độ tốt ở trong cái giải đấu này đó là Rodrigo, Karim Benzema cũng như là Vinicius. Còn về bên phía của Vallecano thì sao? Trước trận đấu này thì họ cũng đã có hai chiến thắng liên tiếp rồi. Đã có hai chiến thắng liên tiếp rồi anh em. Đấy, cũng là một phong độ cũng uh, khá là ổn định và xét một chút về uh, hiệu số ra bàn đi. Hiệu số ra bàn của đội chủ nhà Vallecano trong năm trận đấu gần đây nhất thì họ trung bình cũng chỉ ghi được uh, mình đánh giá là hai bàn thôi và với Real Madrid trong năm trận đấu gần đây nhất thì hiệu số của họ là hai bàn hơn một chút 2.5 đi đấy 2.5 bàn hiện tại thì cái kèo trên dưới cả trận đang là ở mức 2.5 một bức kèo mình nghĩ rằng trận đấu này anh em chúng ta có thể đi được cái kèo tài 2.5 với việc mà thông số như anh em chúng ta thấy rồi hiệu số ra bàn của Real Madrid trong 5 trận đấu gần đây là 2.5 cũng như là Vallecano là 2 bàn đấy anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái kèo tài 2.5 nữa chưa kể rằng là Real Madrid hiện tại thì họ cũng không cần phải tập trung quá nhiều vào cúp C1 nữa bây giờ hiện tại cúp C1 đang được nghỉ để ờ, có thể tiếp tục ở cái vòng 1/8 rồi đúng không xét về ờ, cái kèo thẻ nữa Kèo thẻ hiện tại đang là 5.5 Những trận đấu vừa qua của Real Madrid cũng khá là nhiều thẻ anh em Đặc biệt là cái tấm thẻ đỏ của Toni Kroos Đặc biệt là cái tấm thẻ đỏ của Toni Kroos trận đấu ờ, trước đúng không? Đấy, đây cũng sẽ là uh, một trong những dấu hiệu cũng như là một trong những uh, gọi là thông số để anh em chúng ta có thể đặt mục tiêu vào cái kèo thẻ hôm nay kèo tài thì uh, kèo tài góc thì chắc là mình nghĩ là chúng ta chưa nên đi ờ, thật sự mà nói thì nếu như Real Madrid mà họ có bàn thắng sớm ấy thì cái việc mà uh, cái kèo góc nó về xỉu là rất dễ xảy ra anh em đấy dường như bây giờ ở trên châu Âu thôi tất cả những đội bóng mạnh bây giờ mà có bàn thắng trước thì dường như là cái, cái kèo góc ấy nó rất ít khi về vì vậy nên là anh em chúng ta cũng cần phải theo dõi trận đấu đã anh em nhé thì mình sẽ nốt lại cho anh em trước đó là chúng ta sẽ đi Real Madrid chúng ta sẽ đi Real được chấp à, chấp 0.75 Vanicano cũng như là cái kèo tài 2.5 Đấy, đây sẽ là hai cái mã kèo mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đi từ đầu trận còn tất nhiên là đối với mình thì à, ăn chắc bên đúng không đôi khi nào trận đấu bắt đầu bóng lăn thì chúng ta cũng vào kèo thì là chắc ăn nhất nghe. đấy tất nhiên là nói chắc ăn không có nghĩa là ăn tỷ lệ ăn 100% đâu anh em nhá mà nó sẽ tăng cái tỷ lệ chiến thắng của anh em lên đúng không có rất nhiều những anh em à, theo dõi kênh mình à, chắc chắn là mình cũng biết rằng là có nhiều anh em cũng thích đánh dung này dung à, góc dung thẻ hay là rung bài đấy và vì sao mà anh em lại thích đánh những kèo dung này là vì được theo dõi trực tiếp cũng như là anh em cũng có cái cảm hứng khi mà trong trong khoảng 15 phút thôi ờ, mỗi đội bóng họ sẽ tăng cái tốc độ trận đấu lên đúng không tùy thuộc vào giai đoạn nào